Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tòa án Đức kết tội kẻ thứ hai tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Ngày 31 tháng 1, AFA loan tin, người thứ hai tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành bị Tòa án Đức kết án 5 năm tù. Theo AFA, ngày 30 tháng 1, Tòa án Thượng thẩm Berlin kết án ông Lê Anh Tú, 32 tuổi, cư ngụ ở Praha, Cộng hòa Séc, với mức án 5 năm tù vì tham gia cùng một nhóm mật vụ Việt Nam tiến hành bắt cóc cựu cán bộ dầu khí Trịnh Xuân Thanh ở Berlin hồi cuối tháng 7 năm 2017. Hình ảnh bài viết trên AFA ngày 31 tháng 1. Từ Berlin, nhà báo tự do Hiếu Bá Linh nói với đài Á Châu tự do AFA qua điện thoại. Vụ xử này kéo dài 3 tháng, hôm qua thứ hai, 30 tháng 1, vụ xử kết thúc. Tòa án đã kết án 5 năm tù đối với bị cáo Lê Anh Tú về hai tội danh tội danh thứ nhất là hoạt động gián điệp, tội danh thứ hai là tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tức là tiếp tay trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo AFA, các bằng chứng mà tòa trưng ra cho thấy ông Tú là người theo dõi hành tung của ông Trịnh Xuân Thanh và người tình Đỗ Thị Minh Phương. Khi cô này tới Đức, Tú cũng chính là tài xế đưa hai người này vào Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Berlin sau khi mật vụ Việt Nam bắt cóc họ. Ông Hiếu ba Linh dẫn tin từ tòa cho biết Ông Tú chính là người cầm lái một chiếc xe hơi khác cùng với một đoàn xe hộ tống chở Trịnh Xuân Thanh từ Brno, Cộng hòa Séc đến khách sạn Porik ở thủ đô Bratislava của Slovakia, nơi Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn tùy tùng đón sẵn. Vụ án đình đám bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã khiến quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức bị đóng băng trong một thời gian dài. Trong vụ án này, Đức đã kết án ông Nguyễn Hải Long 3 năm 10 tháng tù vào năm 2018. Ông Lê Anh Tú là bị cáo thứ hai. Ông Hiếu Bá Linh cho biết ông Long nhận án nhẹ hơn vì đã nhận tội có tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đồng thời thừa nhận làm việc cho cơ quan tình báo Việt Nam và xin khoan hồng, trong khi Lê Anh Tú cùng luật sư chối tội. Trường hợp bị cáo Lê Anh Tú ngay từ đầu tòa đã gợi ý để nhận tội và tòa cũng nói sẽ xét mức án thấp hơn nếu nhận tội. Tuy nhiên, Lê Anh Tú không đồng ý nhận tội. AFA cho biết bên công tố trưng ra bằng chứng về việc chính Tú liên lạc trực tiếp với Trung tướng Đường Minh Hưng, người từ Việt Nam sang Berlin để trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc. Hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức trước khi bị bắt cóc. Tuy các bằng chứng về vụ bắt cóc đã quá rõ ràng, nhưng ông Hiếu Bá Linh nói Bộ Ngoại giao Đức cho biết cho tới nay không có một dấu hiệu nào cho thấy Việt Nam sẽ thả Trịnh Xuân Thanh. Ông Hiếu Bá Linh cho AFA biết thêm, hồi đầu tháng 12, Tổng thống Đức lên lịch trình thăm Malaysia và Việt Nam. Mới đây, chuyến đi Việt Nam đã bị hủy bỏ mặc dù Tổng thống Đức vẫn đi Malaysia. Phủ Tổng thống không cho biết lý do tại sao. Chuyến thăm này vốn dự kiến bắt đầu vào ngày 13 tháng 2. Phía Việt Nam vẫn khăng khăng phủ nhận việc họ đã tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh họ vẫn cho rằng Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú với phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú cùng rất nhiều bằng chứng thuyết phục. Tòa án Đức lại một lần nữa khẳng định vụ bắt cóc này là có thật và do cơ quan mật vụ Việt Nam tổ chức thực hiện. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một hành động ô nhục của an ninh Việt Nam. Hành động này chứng tỏ Công an Việt Nam là một tổ chức, một băng đảng tội phạm coi thường và chà đạp lên luật pháp quốc tế, luật pháp Liên bang Đức. Trong vụ bắt cóc này, hầu như tất cả các quan chức của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin đều dính líu. Như vậy không chỉ ngành công an mà có thể nói là cả nhà nước Việt Nam cũng là một nhà nước tội phạm. Họ bất chấp các quy tắc ngoại giao, bất chấp luật pháp quốc tế, họ sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích của họ. Mà mục đích trong vụ này chính là loại bỏ đối thủ chính trị trong nội bộ đảng của họ.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 2023, một năm mới đầy bất ổn cho dân tộc Việt. Theo thường lệ, năm mới người ta chúc nhau an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và hy vọng năm mới sẽ tốt hơn năm cũ. Nhưng Việt Nam bước sang năm mới quý mão với đầy lo lắng, bất an. Những ngày cuối năm, nội bộ đảng Cộng sản đấu đá tranh giành nhau một cách lộ liễu với hàng loạt quan chức cấp cao bị khởi tố, bị bãi nhiệm. Trong cuộc đấu này, phe thủ cựu đang nắm thế thượng phong và đang hừng hực khí thế truy quét khắp nơi. Tuy vậy, phe kỹ trị chưa chắc đã thua cuộc. Có thể họ đang âm mưu hành động để giành lại quyền hành. Có thể các bên sẽ lại đạt được các thỏa hiệp mới, nên chỉ có dân là thua thiệt trong cuộc đấu quyền lực của họ. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn coi đất nước là tài sản riêng của họ. Họ coi lịch sử truyền thống nghìn đời của dân tộc cũng chỉ là truyền thừa riêng của họ. Họ coi dân như thần dân, họ buộc dân phải cúi đầu, phải cam chịu. Họ lừa bịp bằng những lời hoa mỹ như quyền làm chủ của nhân dân, bằng những thành tựu nổi bật, bằng những tăng trưởng ngoạn mục. Trong khi người dân mất việc làm dẫn đến thiếu đói phải đi bới thùng rác, thì đảng trưởng vẫn không biết ngượng mồm mà hô hào. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật trong lời chúc đầu năm. Hình ảnh dàn lãnh đạo Việt Nam, những vụ tham nhũng đình đám như Việt Á chuyến bay giải cứu, Cục Đăng Kiểm, AIC, những vụ lừa đảo kinh hoàng như SCB Vạn Thịnh Phát, FLC Tân Hoàng Minh, thì đảng lờ tịch thậm chí coi đó là thành tích chống tham nhũng. Đảng không hề thừa nhận, nhưng những vụ việc này đã làm đảng lộ nguyên hình là một tổ chức tội phạm, tạo điều kiện cho giới gian thương lũng đoạn. Đảng không hề xấu hổ mà còn công bố con số tăng trưởng hơn 8%, con số lạm phát dưới 4%. Dù những con số này chẳng ai tin, từ dân đen cho đến các chuyên gia. Các chuyên gia thì phân tích dựa trên sự mâu thuẫn giữa các số liệu do chính đảng cung cấp, người dân thì căn cứ ngay trong kinh tế gia đình họ. Tất cả đều chỉ đến một kết quả chung, đảng đang nói dối, đảng chỉ mãi mê trong cuộc đấu quyền lực của mình mà không thèm quan tâm đến hiện tình đất nước cũng như đời sống cùng khổ của người dân, đặc biệt là giới công nhân. Xu hướng đấu đá nội bộ sẽ còn kéo dài trong năm 2023 này, bởi mới đầu năm mà nhiều lãnh đạo đảng đã bày tỏ quyết tâm chống tham nhũng đến cùng, đầy trên báo chí. Cái quyết tâm này của đảng sẽ kéo theo sự tuột dốc của nền kinh tế vốn đã bết bát vào cuối năm 2022 vì cuộc đấu đá nội bộ đã làm tê liệt toàn bộ bộ máy hành chính, quan chức từ lớn đến nhỏ không còn muốn làm việc vì lo sợ bị biến thành củi. Khủng hoảng chính trị đã khiến giới đầu tư nước ngoài e ngại. Những nhà lãnh đạo mới lên thay thế không đủ kiến thức và kinh nghiệm để làm việc, khiến nhiều nhà đầu tư đã phải chuyển đầu tư sang các quốc gia khác khi họ chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Hệ thống tài chính ngân hàng thị trường bất động sản cổ phiếu trái phiếu đã bất ổn kéo dài từ giữa năm 2022 đến nay, vẫn chỉ loay hoay trong các giải pháp ngắn hạn và tạm thời. Tình trạng thiếu hụt thanh khoản ngân hàng chỉ được giải quyết bằng cách bơm tiền và bơm tiền. Sự mất lòng tin đã khiến người gửi tiền, nhà đầu tư tìm cách bảo quản tài sản của mình bằng những phương thức khác thay vì gửi ngân hàng và cổ phiếu trái phiếu. Kinh tế càng suy thoái thì niềm tin lại càng mất thêm. Niềm tin càng mất thì thị trường càng khó phục hồi, cái vòng xoay cứ thế mà đi xuống. Hình ảnh một bài báo nói về công nhân lao động nghèo ngày Tết. Biện pháp duy nhất để giải quyết dứt điểm tình trạng này là sự minh bạch. Sự minh bạch từ chính quyền cho đến các doanh nghiệp. Chỉ có sự minh bạch thì mới có thể lấy lại được lòng tin của người dân và từ đó giúp nền kinh tế phục hồi. Tuy nhiên, sự minh bạch này chính là tử huyệt của đảng Cộng sản. Một khi tất cả mọi thứ đều công khai,